xin chào các con Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ Grimm được mang tên Công chúa chăn ngỗng Các con hãy cùng nghe nhé Ngày xưa, có một bà hoàng hậu tuổi đã cao Đức vua chết đã lâu Bà có một cô con gái rất xinh đẹp Khi lớn lên, nàng được hứa hôn với một chàng hoàng tử con vua một nước xa xôi. Đã đến lúc tổ chức lễ cưới, nàng công chúa chuẩn bị sẵn sàng đi nước xa lạ. Mẹ nàng chuẩn bị cho nàng những vật quý giá, đồ trang sức, vàng, bạc, cốc, châu ngọc. Tóm lại tất cả những gì xứng đáng làm của hồi môn cho một công chúa vì mẹ nàng rất mật thương nàng. Mẹ nàng gửi gắm một thị nữ có nhiệm vụ dẫn nàng đi đến chỗ ở của người chồng chưa cưới. Mỗi người cưỡi một con ngựa. Ngựa công chúa cưỡi tên là Falada biết nói. Đến lúc chia tay, bà hoàng hậu vào trong phòng ngủ, lấy một con dao con chích ngón tay để chảy ba giọt máu. Bà cho máu nhỏ xuống một cái khăn trắng nhỏ đưa cho con gái và dặn Con thân yêu, con hãy giữ gìn cẩn thận cái khăn này, nó sẽ có ích cho con trên đường đi. Hai mẹ con buồn bã từ biệt nhau, công chúa để cái khăn áp ngực, nhảy lên yên ngựa để đi đến nơi ở của người yêu. Sau khi đã đi được một tiếng, nàng cảm thấy khát khô họng, nàng báo thị nữ. Em hãy xuống ngựa, lấy cốc của ta múc nước suối kia và mang lại đây cho ta, ta khát nước lắm. Nếu cô khác thì nữ trả lời, thì hãy tự nhảy xuống rồi vươn người ra mặt nước mà uống. Tôi không phải là đầy tớ của cô. Công chúa khát lắm, bèn xuống ngựa, cúi xuống dòng nước suối để uống nước. Nàng không dám uống nước bằng cốc vàng. Trời ơi! Nàng kêu to, bà giọt máu bảo nàng. Nếu mẹ cô biết sự tình thế này, thì hẳn tim bà sẽ tan nát trong ngực. Nhưng công chúa là người can đảm, nàng không nói gì và lại nhảy lên ngựa. Ngựa phi được vài dặm, trời thì nóng nực, chẳng mấy chốc nàng lại khát nước. Tới một con sông, nàng bảo thị nữ, Em hãy xuống ngựa và cho ta uống nước bằng cái cốc vàng. Nàng đã quên đứt những lời độc ác của thị nữ, nhưng thị nữ lại trả lời ngạo mạn hơn. Nếu cô khác thì hãy đi mà uống nước một mình Tôi không phải là đầy tớ của cô Công chúa khát quá Nhảy xuống ngựa Cúi xuống dòng nước chảy xiết Khóc và kêu lên Trời ơi Bà giọt máu liền đáp lại Nếu mẹ cô biết sự tình thế này Thì hẳn tim bà sẽ tan nát trong ngực Trong khi nàng cúi xuống để uống thì cái khăn có ba sọt máu tuột khỏi ngực nàng và trôi theo dòng nước mà nàng không hay biết gì, vì lúc đó nàng rất sợ hãi. thì nữ thì lại trông thấy hết, và nó rất vui mừng là từ giờ trở đi công chúa sẽ bị nó trị. Từ lúc đánh mất ba giọt máu, công chúa trở nên yếu đuối, không đủ sức tự bảo vệ nữa. Khi nàng định trèo lên con ngựa Falada thì thị nữ bảo Tôi sẽ cưỡi con Falada, còn cô cô hãy cởi con ngựa tồi của tôi. Công chúa đành làm như vậy. Tiếp đó thị nữ ra lệnh, lời lẽ gay gắt, bắt nàng phải cởi quần áo hoàng cung ra và mặc quần áo của nó vào. Nàng lại phải thề có trời là khi đến cung điện sẽ không nói lộ gì ra, nếu nàng không chịu thề thì nó sẽ giết chết nàng tại chỗ. Nhưng còn Falada đã quan sát tất cả và nghi nhớ tất cả Thị nữ thì cưỡi con pha la đa, còn công chúa thì cưỡi con ngựa tồi. Họ lại đi tiếp tục, cuối cùng đến lâu đài nhà vua. Ở đấy, mọi người rất vui mừng khi họ tới, và hoàng tử vội chạy đến tận nơi đón họ, đỡ thị nữ xuống ngựa vì tưởng rằng đó là vợ chưa cưới của mình. Thị nữ đi lên bậc thềm lâu đài, còn nàng công chúa thì phải đứng lại ngoài sân. Vua cha nhìn ra, qua cửa sổ thấy nàng duyên dáng và tuyệt đẹp, Người vào trong cung và hỏi cô gái được coi là vợ chưa cưới của hoàng tử xem cô gái đứng ngoài sân là ai. Tâu vua cha, con đã gặp cô gái đó trên đường đi và con đã đưa cô ta đi cùng để đỡ lẻ loi một mình. Xin vua cha cho cô ta việc làm để cô ta khỏi phải vô công rồi nghề. Nhưng vua cha không có việc gì sao cho cô làm cả. Người bảo, ở ngoài kia ta có một thanh niên chăn ngỗng hãy để cô ấy giúp việc cho anh ta vậy. Chàng thanh niên tên là Cút, vợ chưa cưới của hoàng tử phải giúp anh chăn ngỗng. Ít lâu sau, vợ chưa cưới giả tâu với hoàng tử. Chàng thân yêu ơi, em muốn một điều, chàng hãy làm vui lòng em nhé. Hoàng tử nói, được thôi. Chàng hãy cho gọi người thợ lột da đến đập chết con ngựa em cưới đến đây, vì trong khi đi đường nó đã làm em bực tức Thật ra thì nó sợ con ngựa kể lại cách nó đối xử với công chúa. Đến lúc con ngựa trung thành Falada phải chết thì công chúa được tin. Nàng hứa với người thợ lột da là sẽ bí mật biếu anh một đồng tiền bằng bạc nếu anh giúp nàng một việc nhỏ. Trong đô thị có một cái cổng to rất tối. Hàng ngày, sớm tối nàng phải dẫn đàn ngỗng đi qua Nàng xin người thợ lột da hãy đóng đanh treo đầu con Falada vào cái cổng ấy để nàng có thể luôn luôn trông thấy nó. Người thợ lột da hứa sẽ làm. Bác đóng đanh chặt cái đầu ngựa vào dưới cái cổng tối ôm. Sáng sớm, khi cùng cuốc đi qua cổng, cô bảo cái đầu. Ôi Falada, mày bị treo ở đây ư? Cái đầu trả lời. Ôi nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mẹ nàng biết nông nổi này Tim mẹ sẽ vỡ tan tành Lặng lẽ cô đi khỏi đô thị Dẫn đàn ngỗng ra cánh đồng Đến đồng cỏ Cô ngồi xuống và rủ tóc ra Tóc cô óng ánh như vàng nguyên chất Và Cút rất thích nhìn mớ tóc ấy lóe sáng Anh muốn nhổ vài cái tóc Công chúa bèn nói Ta khóc đấy, ta khóc đấy Hỏi làng gió nhẹ hãy cuốn cái mũ của cúc đi, cho đến khi nào tóc ta chảy và tết xong. Tức thì, gió thổi mạnh cuốn đi cái mũ của cuốc, anh ta chạy theo ngay. Khi anh trở về thì công chúa đã chải đầu xong và anh không nhổ được sợi tóc nào. Anh rất bực và không nói năng gì với cô nữa. Họ lại tiếp tục chăn ngỗng đến chiều rồi cùng về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi lùa ngỗng qua cổng, cô gái nói Ôi Falada, mày bị treo ở đây ư? Đầu ngựa trả lời, Ôi nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mẹ nàng biết nông nổi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Đi ra khỏi đô thị, cô lại ngồi trên đồng cỏ và lại rủ tóc ra chải. Cuốc muốn nắm lấy mớ tóc, cô vội vàng nói, Ta khóc đây, ta khóc đây, hỡi làng gió nhẹ, hãy cuốn cái mũ của cút đi, cho đến khi nào tóc ta đã chảy và tết xong. Gió nổi lên cuốn cái mũ đi, cút phải chạy theo. Khi anh ta về thì cô đã chải đầu xong từ lâu và anh không nắm được mớ tóc ấy. Và rồi hai người lại cùng chăn ngỗng đến chiều. Nhưng chiều hôm ấy về tới nhà, Cuốc đến gặp vua cha và tâu. Kính thưa hoàng thượng, con không thể chăn ngỗng cùng cô gái này nữa. Tại sao vậy? Vua hỏi Suốt ngày cô ta làm con bực mình Vua cha bảo anh kể lại sự việc đã xảy ra Quốc nói Buổi sáng Chúng con dẫn đàn ngẫm qua cái cổng tối ôm Ở đây có một cái đầu ngựa treo trên tường Cô ta nói với nó Ôi Falada, mày bị treo ở đây ư? Cái đầu trả lời Ôi nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mẹ nàng biết nông nổi này tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Và Quốc kể các sự việc đã xảy ra ở cánh đồng chăn ngỗng và tại sao anh ta lại phải chạy theo cái mũ. Vua cha dặn anh ta ngày hôm sau cứ đi chăn ngỗng như thường lệ. Sáng sớm, ngài thân chinh đến dưới cái cổng tối ôm và nghe được những câu cô gái nói với cái đầu Farada. Ngài theo ra cánh đồng và nấp vào một bụi cây. Chính mắt ngài trông thấy anh thanh niên và cô gái lùa ngỗng thế nào và sau một lúc cô gái ngồi xuống gỡ mái tóc vàng xõa xuống lóe sáng rồi cô lại nói ta khóc đây ta khóc đây hỡi làn gió nhẹ hãy cuốn cái mũ của cúc đi anh ta sẽ chạy theo cái mũ cho đến khi nào tóc ta đã chảy sóng mượt và tết xong một cơn gió thổi mạnh cuốn cái mũ đội đầu của cúc đi anh phải chạy theo rất xa cô gái chằn ngỗng chải tóc và cuốn thành những búp Vua cha nhìn thấy tất cả, không ai nhận ra Ngài khi Ngài rời khỏi nơi đó. Chiều đến, cô gái về nhà, Ngài cho gọi cô đến và hỏi tại sao cô lại làm như thế. Tâu bệ hạ, con không thể nói được. Cô trả lời, con không thể kể nỗi khổ của con với bất cứ ai trên thế gian này. Con đã thề như vậy để khỏi bị người ta giết. Vua cha cố ép cô nói, nhưng Ngài không biết được gì thêm. Ngài bèn nói, Nếu con không muốn nói với ta, thì con hãy kể nỗi khổ của con với cái bếp lò này. Rồi ông bỏ đi. Cô đến ngồi gần cái bếp lò than khóc thổ lộ tâm gan. Ta ngồi đây, bị cả thế gian ruồng bỏ, dù ta là con vua. Một con thị nữ độc ác đã áp bức ta, bắt ta đổi cho nó quần áo hoàng cung nó đã thay thế ta để làm vợ chưa cưới của người yêu ta Và ta bắt buộc phải làm những công việc bình thường của người chắc ngọng Nếu mẹ ta biết nông nổi này Tim bà sẽ tan nát Vua cha đứng ở phía tường bên kia Gần ống thông hơi Ngài đã nghe thấy hết Ngài trở về và gọi cô hãy rời cái lò đó đến gặp Ngài Người ta mang đến cho cô quần áo hoàng cung Cô mặc vào đẹp như là có phép lạ Vua cho gọi con trai đến và bảo cho con biết về cô vợ chưa cưới giả mạo. Cô người yêu thật đứng trước chàng, đấy là cô gái chăn ngỗng. Hoàng tử thấy cô rất đẹp và phúc hậu nên lòng tràn ngập niềm vui. Một bữa tiệc được sửa soạn để mời tất cả các bạn bè thân thuộc. Hoàng tử và công chúa ngồi ở đầu bàn, trước mặt họ là con thị nữ. Nó bị choáng ngợp và không nhận ra cô chủ trang sức lộng lẫy. Khi họ đang ăn uống vui vẻ, Vua cha ra một câu đố cho thị nữ, nó phải trả lời là một người đàn bà lừa dối chủ sẽ bị xử tội thế nào. Ngài kể các sự việc đã xảy ra và hỏi nó, như thế sẽ xứng đáng với hình phạt gì? Nó xứng đáng phải đuổi đi khỏi đất nước. Kẻ ấy chính là Mi. Vua cha nói, Mi đã ra bản án xử tội Mi, Mi sẽ bị xử tội như Mi nói. Sau khi hình phạt được thi hành, hoàng tử cưới nàng công chúa làm vợ và họ trị vì đất nước trong hòa bình và hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con thấy chuyện có hay không? Nếu hay thì các con nhớ nhấn like và chia sẻ kênh Phương Nhụy để các bạn nhỏ khác cũng được nghe chuyện như các con nhé. Cô Nhụy xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.